Quẩn lại là cô Tiếu đây Có phải bây giờ chúng mình vẫn chào tạm biệt là Giải diện? Ừ, không nha Hôm nay hãy cùng với cô Tiếu đi tìm hiểu một số cách nói chào tạm biệt khác cao cấp hơn nhá Vậy cụ thể đó là những cách chào tạm biệt như thế nào? Chúng mình hãy cùng theo dõi tình huống sau đây nhá 我走了，再见。一。 全路上小心 eventually tình huống vừa rồi các bạn đã gặp bao nhiêu cách chào tạm biệt nhỉ? Bây giờ hãy cùng với cô Tiếu điểm lại nhá. 我先走了，我先走了，一路平安，一路平安。Bình thường các bạn sẽ thấy thượng lộ bình an theo âm Hán Việt từ thượng thì sẽ phải là gì? sang đúng không? Và một số bạn sẽ hiểu nhầm Thượng lộ bình an mình sẽ nói là sang lù bình an Tuy nhiên người Trung Quốc họ sẽ nói là ý lù bình an nhá Chú ý an chuyển Chú ý an chuyển Lù sang xiao xin Lù sang xiao xin Quẩn Quẩn nhưng mà không phải cô đuổi các bạn đi đâu nhá Đây là cô đang diễn lại cái tình huống vừa rồi một chút thôi Các bạn thấy video vừa rồi như thế nào nhỉ? Nếu các bạn thích thì hãy bấm nút like và subscribe ở bên dưới nhá Và đừng quên comment nếu các bạn muốn biết thêm các mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhá Còn bây giờ thì lão sư xiên dầu là Bye bye